đầu 9 thì bị câm mất rồi đó cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có 06 về 38 này và 83 thôi lô cặp đó là cái cặp 3883 thì ngày hôm nay nó cũng với bốn nháy lô rất là tương bừng rực rỡ luôn đó tiếp theo có cặp 6886 đặc biệt thì ra 19 rồi thì cái 19 mà nó nổ này cũng không ngoài dự đoán mình dành cho các bạn ngày hôm qua ở trên video thì ngày hôm qua video thì mình có chốt cho các bạn đọc thủ đề là 1991 thì ngày hôm vâng, nay xin chào tất cả các bạn ạ. vui và rất là tưng bừng rực rỡ khi mà 19 nổ đề các bạn nhé chúng ta ăn đọc thủ đề 19 rồi đấy ngày hôm nay mà bạn nào mà trùng máu và theo mình cái đề này thì đã về bờ rất là an toàn luôn à, thì bạn nào mà hôm nay ăn được đọc thủ đề 1991 các bạn hãy để lại bình luận xuống bên dưới để mình có thể chúc mừng các bạn nhé thì ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo cho là ok này hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ tiếp nối được với cái cầu đề ăn thông này và chúng ta sẽ nối lại được cái cầu của bạch thủ vip để cho các bạn là về bờ một cách xuất sắc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 biệt là những con số kín thì cái khả năng giam số hầu như là không có luôn cái khả năng ăn nó sẽ cao hơn rất là nhiều và mình à, hứa hẹn là sẽ có thể đưa các bạn về bờ bến một cách an toàn nhất các bạn nhé đó và mình cũng lưu ý với các bạn một chút là hiện nay đang có rất là nhiều những kênh thập tứ nương giả để nhằm mục đích là lừa đảo các bạn thì uh, các bạn hãy tham khảo thật là kỹ nhé, đừng để bọn nó lừa đảo sẽ mất tiền oan thì sẽ rất là khổ thân còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu chốt số cho ngày mai cho các bạn tham khảo ở trên video này thì hy vọng là ngày mai sẽ tiếp nối được với cái cầu đề hôm nay để cho các bạn tiếp tục về bờ nhá đó thì ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 8 và chạm 2 độc thủ đề là 282 và bạch thủ lô vip sẽ là 1661 dần đề rút gọn thì mình sẽ có 88 181 383 484 686 22020 242 262 292 nhé đó trên đây thì mình cũng đã cố gắng là soi cho các bạn cái cầu kèo này với những cái con số với những cái nhịp đẹp nhất và khả năng ăn cao nhất có thể rồi các bạn mà thật sự trùng máu với mình thật sự thích những con số này, số này thì các bạn chơi nhé còn nếu không thì các bạn có thể xem để tham khảo và mình cũng lưu ý với các bạn một chút là nói là những cái nội dung và những con số ở trên video của mình ấy thì cũng hoàn toàn mang tính chất là tham khảo nhé. đó lô đề thì cũng có ngày nọ ngày kia ờ, và các bạn mà muốn cái khả năng